Chúng ta đi vào tìm hiểu vào phần lý thuyết nha Công thức cộng của chúng ta này. Đầu tiên đối với sin, sin của A cộng với B. Sin thì sin cốt cốt sin. Này, sin của A cộng B sẽ là gì? Sin A cốt B cộng với sin B cốt A. Sin thì sin cốt cốt sin. Ok chưa? Tương tự như vậy, đấy sin tổng, sin hiệu. Sin hiệu là gì? Sin của A trừ B sẽ là sin A cốt B trừ đi sin B cốt A. Ok chưa? Đấy là công thức cộng của sin, công thức cộng của cốt. Cốt thì cốt cốt sin sin dấu trừ. À, đang cộng biến thành trừ và cốt cốt sin sin. Hiểu chưa? Cốt thì nó chỉ bị đảo dấu đang cộng thành trừ thôi. Cốt của A cộng B là bằng cốt cốt, cốt A cốt B trừ sin A sin B. Thế còn trường hợp ngược lại là sin à, trừ thì à, cốt của A trừ B là cốt cốt này cộng với sin sin. Ok chưa? Chúng ta sẽ có là gì? Sin thì sin cốt cốt sin. Cốt thì cốt cốt sin sin dấu trừ. Đấy. Thì sin thì giữ nguyên dấu còn cốt thì đảo dấu. Còn sin là sin cốt cốt sin. Cốt là cốt cốt sin sin. Đúng chưa? Tiếp theo đến tang. Tang của A cộng B các em có thể ghép sin à, biến thành sin của A cộng B trên cốt của A cộng B cũng được. Sau đó chúng ta thực hiện phép chia đưa về tang thì nó cũng ra. Ở đây cho chúng ta có công thức luôn. Tang của A cộng B bằng tang A cộng tang B chia cho 1 trừ tang A tang B. Ngược lại đối với tang của A trừ B thì nó sẽ bị đảo dấu đi. Tang của A trừ đi tang của B chia cho 1 cộng tang A nhân tang B. Ok nhá. Đấy là công thức của tang. Vậy thì đối với công thức cộng chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy các công thức của sin, của cos và thêm nữa mở rộng ra đó chính là tang. Thực ra các em có thể nhớ tang cũng được hoặc là không cần nhớ cũng được. Tuy nhiên việc nhớ thì giúp cho chúng ta giải quyết các bài toán liên quan đến tang tang tổng À, công thức cộng của tang công thức trừ của tang nó sẽ nhanh hơn là chúng ta áp dụng sin với cốt hiểu chưa đấy về chúng ta phải nhớ cái này sin sin thì sin cốt cốt sin cốt thì cốt cốt sin sin dấu trừ hiểu chưa còn đối với tang và cốt uh, tang thì uh, các em uh, cố gắng học đấy Xong chưa? Đấy chính là công thức cộng. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng các công